Bây giờ chúng ta sang bài kinh tiếp theo. Đức Phật dạy về được sinh thân người là khó để chúng ta kết thúc quyển kinh này. Một hôm, Đức Thế Tôn trú ở Vesali tại Trùng Các Giảng Đường. Vào buổi sáng, Tôn giả A Nan đắp y cầm bát vào thành khất thực. Sau bữa ăn, Tôn giả đi đến đảnh lễ Thế Tôn Ngài mới bạch Phật thế này, Bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, trên đường đi khất thực, con thấy rất nhiều thiếu niên ly cha vi tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, đuôi mũi tên này tiếp mũi tên kia, không sai trượt lần nào. Thấy vậy con liền nghĩ các thiếu niên ly cha vi này thật là giỏi, khéo luyện tập. Đó. Ngài An An hôm ấy mới bạch Phật rằng là con đi khất thực vào trong thành ấy, thì con nhìn thấy các cái cháu thiếu niên ở cái bộ tộc Lích Cha Vi, họ tập bắn cung mà bắn rất giỏi. Từ xa họ bắn mà xuyên qua cái lỗ khóa rất nhỏ, cái mũi tên nó xuyên qua lỗ khóa. Cái mũi tên xuyên vào đấy rồi, cái mũi tên tiết sau lại bắn vào đuôi cái mũi tên trước, cứ thế lối nhau. Thì chúng ta thấy họ bắn bắn tên có giỏi không? Cái trình độ là bắn rất là rất là siêu việt đấy. Thì Ngài mới khen, ngài khen là cái, các thiếu niên vi này thật là giỏi khéo luyện tập thế thì phật mới nói với ngài an an thế này này an an ông nghĩ thế nào cái gì khó làm hơn từ xa bắn mũi tên xuyên qua đầu một sợi lông được chia nhỏ một trăm lần bây giờ hỏi ông bây giờ nếu từ xa mà bắn mũi tên nó đúng vào một đầu cái sợi lông mà chia ra là một trăm lần thì chúng thấy nó nhỏ không sợi lông nó đã bé giờ chia ra một trăm lần chỉ nhỏ như thế mà lại từ xa bắn làm sao chúng được? Ai nhìn thấy thế mà bắn? Thế thì Ngài A Nan với Bạch, Bạch Thế Tôn ấy, bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần là khó làm hơn nhiều, khó hơn là bắn vào cái lỗ khóa. Thì Phật mới dạy, cũng vậy này A Nan, ví như có người quăng một khúc gỗ, có một lỗ hổng vào biển lớn, tại đấy có con rùa mù sau 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần Ông nghĩ thế nào, con rùa mù sau 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần, có thể chui cổ vào cái lỗ hổng của khúc gỗ ấy hay không? Tức là ở đây Phật lấy ví dụ, có một người người ta quăng một cái khúc gỗ cây có một cái lỗ hổng xuống mặt biển, biển lớn. Thế và ở trong cái biển ấy có một con rùa nó bị mù hai mắt, 100 năm nó mới được ngóc đầu lên mặt nước một lần thế thì bây giờ làm sao để con rùa nó ngóc đầu nó chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây khúc gỗ đấy khó không rất khó thì ngài a nan mới bạch nè, bạch thế tôn thật khó vô cùng là việc này con rùa mà lại có phải rùa thường rùa mù hai mắt nhận chúng rất khó nó biết đường làm một lần mà cái, cái khúc gỗ nó trôi lênh đênh trên mặt mặt biển bốn phương theo gió thổi thế này biết rằng làm một lần mà chui được vào đấy cho chúng ta là người đi chăng nữa và <laughs> mắt tinh đi chăng nữa cũng khó mà tìm được khúc cây mà để chui đầu vào thế thì phật mới dạy này a nan ta tuyên bố rằng con rùa mùa ấy sau một trăm năm mới nổi lên một lần có thể chui cổ vào lỗ hổng của khúc cây còn nhanh hơn là kẻ ngu khi đã rơi vào đọa xứ để được tái sinh trở lại làm người chúng ta thấy sợ không đấy cái con rùa mù phật nói là chui được vào cái lỗ cây đấy vẫn còn nhanh hơn là cái người ngu không có trí tuệ khi chết đọa xuống ác đạo được tái sinh trở lại làm người còn lâu còn khó hơn cả cái con rùa mù đấy thấy sợ không thế con thấy thế nào cho nên nếu mình không có trí tuệ được thân người rồi chết bỏ thân người này tái sinh trở lại làm người rất là khó khó lắm có hơn con rùa mù như thế chúng ta biết con rùa mù xác suất nó chui được vào bóng cây trên mặt biển ấy đã vô cùng khó khó hơn xác suất trúng sổ số đặc biệt thế mà phật nói là cái việc con rùa mù chui bóng cây ấy vẫn còn dễ hơn là cái người chúng ta người ngu này này chúng ta nếu mà không có trí tuệ không gặp được chính pháp chết rồi đọa xuống ác đạo ba đường ác luẩn quẩn ở trong ba đường ác mà đè đến lúc trồi lên được làm người khó hơn con rùa mù ấy khó lắm thưa đại chúng chân trong quy sơn cảnh sách thì phật dạy nhất thất nhân thân mà vạn kiếp bất phục một lần mất thân người muôn kiếp khó được lại muôn muôn kiếp nó khó lắm bây giờ đại chúng thấy ví dụ bây giờ chết mà mình tái sinh làm con mèo trong một đời con mèo không biết nó vồ bao nhiêu con chuột thế rồi cứ thế ân oán với nhau tái sinh đi tái sinh lại đấy con dễ gì được làm người đâu khó lắm Đấy. Trên trong một bài kinh khác thì Đức Phật mới lấy móng tay, ấy, Đức Phật khều một tí đất ở dưới mặt đất này. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo là các ông thấy đất ở móng tay ta nhiều hay đất ở dưới đại địa này nhiều, quả đất này nhiều? Thì các thầy tỳ kheo nói rằng thưa Thế Tôn là đất ở đại địa này là nhiều chứ, đất móng tay không thể so sánh. Thì Đức Phật dạy cũng thế, cái người sinh ra kiếp người này rồi mà được tái sinh chết đi rồi, tái sinh trở làm người ít như đất ở trên đầu móng tay so với đất đại địa đấy rất ít thưa đại chúng rất ít thì chúng ta kiểm lại xem thế nào đa phần là chúng ta đọa đấy làm ngã quỷ làm cô hồn làm súc sinh hoặc vào địa ngục đa phần đấy cho không phải gắng một tu đấy à. hết sức gắng tu nếu thân người mà mất rồi là phục lại khó lắm khó lắm lắm đấy đấy thưa đại chúng chân mọi người phải biết trân quý cái thân mình giữ gìn bảo trọng nó để mà tu đây nó là cái thuyền là cái phao nổi cho mình đấy trong nhà phật mình thì có những cái nói nó rất là có thể là trái ngược nhau có lúc thì phật bảo thân này là bất tỉnh là ô ế không đáng quý hiểu không nhưng hôm nay thì phật lại bảo thân người là khó lắm ông phải trân trọng nó để mà tu thế là thế nào <laughs> nghe không đấy chúng ta nếu không hiểu chỗ này là cứ thấy nó mâu thuẫn nhau đúng rồi thân này là bất tịnh là cái đáng chán nghe không là cái mình không thể đắm say mê đắm nó được mình mê đắm cái thân xác này là mình lại tạo nhiều tội lỗi thế nhưng mà cũng không phải như thế rồi mà bỏ nó đi vứt nó đi thời đức phật thì đã có đến 500 vị sư khi mà được phật dạy Ờ, à, ngày sáng lợi phất dậy về quán cái thân này là đồ bất tịnh khi các ngài quán một hồi thấy nó toàn là đầu lâu xương sọ rồi máu mủ rồi ruột ờ, non ruột già phân tiểu trong đấy thấy bẩn quá các ngài ghê quá thế là thuê người đi cắt cổ mình đấy thế bảo thấy kinh quá không thể chịu được tại sao mình lại đi ôm cái xác này tha lôi nó đi khắp đó đây ghê quá thế là thuê người đến cắt cổ mình đấy thay phật đấy thế một thời gian sau phật tự nhiên thấy chư tăng là cứ thấy vắng bóng đi thế không biết đi đâu thế ngài mới hỏi tất nhiên ngài biết nhưng ngài mới lúc cái ngài mới hỏi thế thì cái, mấy vị bảo bạch thế tôn là mấy vị lại quán thân này thấy nó bất tỉnh quá thế là ghê tởm nó cái thân xác này để thuê người đến cắt cổ giết đi Đấy. thế phật bảo các ông dạy dạy cho của mấy ngày sáng phật mục kiêu lăng ông dạy huynh đệ tu thế là sai mất rồi quán bất tịnh xong rồi phải phải quán tịnh cái thân này nó bất tịnh đúng rồi không đáng yêu không đáng mến nhưng mà phải dùng nó để tu ông chưa chứng quả ông chưa đắc giải thoát thì ông phải dùng nó ông phải giữ gìn nó để mà tu chứ các bạn ừ. giống như ở đây nói các quý phật tử bây giờ mình ấy, mình bị đắm thuyền ở giữa giữa sông ấy, mà vớ được một cái xác chết nó nổi lành phành đấy nó nổi lên mình túm vào nó nhờ nó mà mình không bị chìm mình có túm không cũng phải túm nó <laughs> chứ xác chết nào nó cũng nổi lên hết đấy mình túm vào nó để mà nổi lên để mà đạp vào bờ chứ nhưng mà mình có thích cái xác chết hay không xác <laughs> chết nó thối không thể chịu được không thích nhưng mà nhờ nó mà mình mình không biết bơi mà thì phải túm vào nó để mà, mà đạp vào bờ chứ phải giữ chặt nó đấy chứ bảo tôi quý cái xác chết này thì không quý nhưng mà đang lúc này phải cần nó phải nhờ nó thì cho nên nói là quý cũng được vẫn phải quý đó để môn tu để đưa vào bờ nếu ra vào được bờ rồi thì thôi vứt cái xác ấy đi đấy cho nên phật mới nói là cái cái thân này ấy, nó không đáng yêu đáng mến nó là vật nhơ nhấp bất tỉnh nhưng nó được nó cũng rất khó được nó rồi phải biết dùng nó để mà mà tu tập để được lợi ích đấy thưa đại chúng đối với cái thân xác của chúng ta được thân người vô cùng khó thân người khó được phật pháp khó nghe là chỗ này đấy mà chúng ta đây đã được rồi 40 năm, 50 năm cuộc đời mình sử dụng cái thân này thế nào, mình phải kiểm lại. Nếu cả bốn năm mươi năm vừa rồi chúng ta dùng nó một cách bừa bãi, vô ích, thì hôm nay bắt đầu phải dùng nó cho tốt. Đấy, chúng ta dùng cái thân này có khi dùng bừa bãi, cứ bảo thân, thân này của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, tôi làm bừa làm bãi, phải không? đấy cứ đổ rượu vào đây đổ thuốc vào đây đổ thuốc lá vào đây thuốc lào vào đây đổ ma túy vào đây phải không ăn chơi trác táng đổ vào đây cuối cùng là gì mình mình tự tàn phá thân mình rồi mình đau khổ đó cho nên mình biết giữ gìn nó vào để dùng nó được bao nhiêu lợi ích đấy thưa đại chúng cho nên hôm nay qua cái bài kinh này để chúng ta thấy phật dạy cái thân người được như chúng ta là khó lắm cũng nhiều phước duyên lắm mới được thân người chúng sinh cõi người mình bây giờ có được khoảng độ mấy tỷ sáu bảy tỷ chúng ta nhìn thấy ví dụ một trận mưa thôi cái đàn mối ở trong rừng này ra là khoảng bao nhiêu tỷ con không biết bao nhiêu con kiến mối run dế lăng quăng bọ gậy biết là <laughs> bao nhiêu tỷ con thì mình biết là cái tỷ lệ làm người này rất ít không phải dễ đâu cái loài người mình so với tất cả chúng sinh hữu tình trong cái, cái trái đất này thôi mình chỉ làm con số một phần rất nhỏ một phần tỷ tỷ tỷ thôi chứ không ăn thua gì cả thế mình biết có rõ ràng là mình quý hiếm không được làm thân người rất quý hiếm cho nên phải dùng nó nhé ai lỡ từ trước cho đến hôm nay dùng thân này bừa bãi hôm nay phải chấn chỉnh lại dùng thân này cho nó lợi ích nghe không không uổng phí mất cái thân này giống như thế cái bè mình có mà mình không biết dùng nó để để qua sông mà mình làm hư hỏng nó chết chìm giữa sông thì cái lỗi ấy ở mình không phải tại ai đó thì kinh thưa đại chúng bài kinh này đức phật nhắc nhở chúng ta để chúng ta thấy được có thân người này là một cái tài sản rất quý để chúng ta lương đây tu tập không nên bỏ phí thời gian